Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Thì hôm nay mình đã có dịp về phường Tân Hòa à, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Để lắp cho anh Trường một à, dàn máy cắt Và bao gồm à, một con máy cắt F77 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Thì à, trước màn hình đây là con máy cắt F77 được mang thương hiệu Faster máy ờ, được mang tên mình là màu xanh ngọc lục bạo được ờ, sơn hoàn toàn bằng sơn tĩnh điện 100% thì mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ hoàn thiện cho anh Trường rồi ờ, thì về con máy cắt F77 này thì được thiết kế là hai đầu máy một đầu máy cố định và một đầu máy di chuyển thì ờ, được tích hợp thêm là một cái đèn ờ, lúc một một đèn chiếu sáng mà để anh em ờ, làm việc về điều kiện thiếu ánh sáng còn trên bộ bảng điều khiển thì chúng tôi đã chuyển hóa hoàn toàn bằng tiếng Việt thì để cho anh em thao tác dễ dàng hơn và tiếp theo là một con máy phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu Megatech của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam mình cũng đã thực hiện lắp đặt và căn chỉnh hoàn thiện một à, bộ dao sinh pha cho anh Trường rồi và tiếp theo là một con máy nén khí 200 lít để à, cung cấp toàn bộ hệ thống hơi cho cả dàn máy ở đây và mình cũng đã thực hiện cùng anh Trường à, làm một bộ cửa mẫu như anh em đã thấy thì mình cùng anh Trường đã thực hiện làm một bộ cửa đi một cánh bằng à, bản lề 4D kè bên chịu thì anh em thấy thì góc độ rất chi là đẹp khít và một bộ cửa sổ uh, mở nhưng mà đang còn thiếu phụ kiện nên đang còn làm dự thì mình đã lên khung và cắt à, cành rồi thì giờ anh chỉ cần lắp đặt vào nữa hoàn thiện nữa là xong uh, anh em có nhu cầu uh, mua máy thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình Công ty mình thì ờ, có hai cơ sở chính, một là ở bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở thứ hai là ở ờ, miền Nam, gần Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh em ờ, đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.